mồi chưa xong lông nha anh em Đấy, con máy nhảy lăng xăng suốt nhỉ Đấy, bánh này con máy bị tăng động à anh em con máy bị sói thấy con muôi đẹp trai chắc là phấn đấy mà chạy toang quang hang them. Em mồi chưa xong lông mà có vẻ rất là hăng Em này có vẻ có tí gọi là chém cánh anh em ạ Cánh ruồi ấy ต้นไม้ก็หมอกๆเรียวอีกเนี่ย kịp Đấy, xe lại đi qua đấy cho anh em ạ thấy không đừng chạy đừng chạy quay lại ngay mà Bây giờ đang rất là nắng anh em ạ 12 à, giờ trưa Úi dồi sập trượt rồi Địch mạnh nó Cày không Đù mày quá nó không bỏ đâu anh em ạ Vẫn còn cơ hội Má nó sập trượt được chứ Còn hàng không anh em Đấy Sập trượt mà phát mà quay lại phang ngay mất chưa được nhá cánh nhá bây giờ nó không bỏ đâu là ngon nói Bây giờ chỉnh lại cái lục này